lô lô lô lô lô lô ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như khả anh em ơi à, ngày hôm nay thì bán cái đào anh em ơi nói chung bữa mua 14 kim bây giờ rao lên 14 kim lại nhưng mà ông này ông chạy giá thôi <laughs> bán 10 kim lỗ <coughs> lỗ 4 kim nè đây anh em ơi đây này lúc đầu khải, khải mua cái đánh thì cũng top 15 16 rồi một được một trận top 7 trận top 8 đó thì bây giờ thì khải có đao mọc rồi bây giờ thì cái đao này khải mang đúng bốn lần anh em đánh đúng bốn lần đánh đến bốn lần mất chi phí 4 kim <laughs> ok thôi chung bán cho ông được ông nâng này dữ quá ok thôi ok nha quý lắm đó quý lắm bán rẻ cho đó tôi mua một triệu đó à. bán rẻ không 10 kim cũng được nè mà Bây giờ trong bang trong bang cũng rao rồi mà trong bang không ai mua thì nó thiệt muốn bán rẻ cho bang mà bang lại cứ không chịu trả giáo không chịu nói này chứ ăn ban không cần mà không cần mình bán nó ngồi bây giờ khải xác định hồi xưa giờ khải sai đồ cũng vậy thôi nè khải sai đồ thì cứ ờ à, mua thì mua đó nhưng mà lúc bán thì chả bao nhiêu cả xác định lỗ này mà ai chơi rồi anh em cũng biết là ai chơi game cũng vậy thôi mình mua thì nhiều thì không biết là tại vì mình cần lúc mình cần thì mình mua sao mình cũng mua đó nhưng mà lúc mình có dư rồi cảm giác thì thôi đỡ thừa quá đỡ phí nữa thôi cứ rao lên bán được nhiều bán như rồi nhưng bán đúng giá lại nhiều khi anh em lại chạy giá này nọ không dùng không mua ok bây giờ vừa rồi đó cũng như xưa giờ đó mua xong không xài nữa bán lại lỗ xác, xác định lỗ vậy thôi nữa. lỗ bốn kim rồi ok không sao coi như là mình à, không xài nữa mình bán được nữa chứ rồi hiện tại còn có một dưa cây đao tóc 20 đọc sắp 30 31 anh em là mua liên hệ nè khả năng đầu giá với 4 à, triệu à, tương đương là 60 kim đó anh em mình mua liên hệ cho nên còn cây cuối cùng à, ai mua liên hệ được giá thì bán anh em đau này cũng đau ngon mà tốc 20 đầu 6 31 điểm trên dây tại vì khải ờ, tốt tống kim tại có cái khải có cái đao 30 rồi cái đao này hôm trước phải mua ba triệu rưỡi thì cái đao tóc 20 thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn một tí thôi trên ờ, mình mình ra lại bốn trúng m này ai mua m 30 m hay khỏi phải trả giá luôn nè cũng lắm kia mua liên hợp khỏi trả giá luôn công alo zalo đó 3 triệu vào việc lẹ luôn nè mình khỏi phải mất cả này nọ chỉ mất thời gian rồi ok anh em xem video này thì đừng quên để lại cho khải like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi video này thì cũng không gì hơn khải à, muốn à, cho anh em xem là khải bán đạt đã bán được đao kim rồi và còn một cái đao mọc cuối cùng đó cái đao này hôm trước em mua ba triệu rưỡi anh em cũng thấy này đó tóc 30 còn đao này tóc 20 thì nó, nó sẽ rẻ hơn một tí đó rồi ui đấy mình bị bơ ca ba nữa rồi anh em xem video nhớ đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi và Khải hay like vào lúc 7 giờ tối 30 phút hàng ngày nha anh em nào có hứng thú thì 7 giờ tối 30 phút ghé lên kênh youtube Giang Khải Gaming để xem những trận đánh của băng ngáo cũng như là những ờ, trận đánh tống kim phong độ vượt ải các kiểu trên cái kênh youtube của Khải nha nè cảm ơn em rất là nhiều bye, bye.